chào anh em hôm nay mình làm một cái video để giới thiệu đến anh em cái bộ môn đó là bầu cua bịp và tài xỉu biệt là hoàn toàn không tăng chính gì sử dụng cái nước điện từ la lô đấy bây giờ anh em biết là khi đi chơi mà anh em vào cái sòng sới mà anh em luồn hột luồn bát luồn đĩa là không thể luồn nữa anh em bắt buộc phải tìm cho mình một cái đồ chuẩn xác và dễ chơi dễ sử dụng nhất thì đây trên tay mình đây là một cái chai nước điện từ la lô khi anh em đi chơi đến bất kỳ sòng sới lạ nào anh em mình chạm tay vào hột bầu cua của người ta hoặc là hột tài xỉu của ta là anh em biết trước được về con gì bầu hay cua hay tôm hay lai hay là về tài hay về xỉu đấy một cái bộ sản phẩm nó anh em cần là kèm theo đúng một chiếc điện thoại Nokia cuối bắp này và một chai nước từ Nalo khi đi chơi anh em để cái chai nước này trong người và anh em chạm vào nước rồi chạm vào hột là anh em giành chiến thắng nó sẽ báo rung về thông qua cái dụng cục rung chiếc điện thoại Nokia này đấy thì tất cả hột mình nói lại luôn này hột này đĩa này lắp vào của người ta này đây mình sẽ kiểm hột luôn đây là một cục làm trầm rất là rất là chắc đấy thì hột nếu mà hột công chuyện thì nó sẽ bắt luôn này đấy lát nữa thì mình sẽ xé sạch cái hột này ra dĩa này dĩa này đấy còn cả cả cái lắp vậy này nếu mà lắp công chuyện nó sẽ bám lại đấy nhưng mà tí nữa mình sẽ dùng cái búa để mình đập tất cái tô này ra và cái lắp này ra để chứng minh cho em thấy là đồ là của người ta tất anh em đi chơi anh em chỉ sử dụng đúng hai cái sản phẩm mà thôi bên mình thôi nước điện từ Lalo và một chiếc điện thoại Nokia là anh em chiến thắng 100 thì bây giờ mình sẽ dùng cái nước này mình chạm vào hồ này đây anh em chỉ chạm lấy một ít, ít nước này đấy như vậy thôi thì anh em ý này anh em chạm vào hột và anh thì anh em đóng thật chặt lắp lại và em để trong túi nó sẽ không ảnh hưởng gì cả anh em để trên đầu ngón tay như này sẽ được khoảng là 3 phút đấy trong khoảng 3 phút anh em anh em chạm và anh em lựa anh em chạm hột đây mình chạm mình hột như này đấy đúng như thế thôi là xong nó sẽ báo 6 nhịp rung khác nhau thông qua cái điện thoại Nokia này đấy thì anh em để một lúc thì nó sẽ ngấm vào hột cái này thì hoàn toàn là không tang tích gì luôn anh em nhá không gợi màu cái này là không mùi không màu không vị đấy chơi xong mà không phải những cái dạng dạng sáu mặt ngày xưa hay là những cái thùng camera hay lắp camera đấy cái đấy thì không bây giờ không thể chơi được nữa bây anh em phải chơi cái đồ công nghệ mới nhất bây giờ như này thì bây giờ mình sẽ bật cái cục rung lên đây bên trong nó có một cái công tắc ở đây anh em bật nó lên rồi anh em gạt nó sang một bên rồi anh em lắp lại thì nó sẽ báo 6 nhịp rung khác nhau đấy nó giống báo giống như cái bộ hột chip sáu mặt ngày xưa đấy thì bây giờ mình sẽ đánh cho anh em xem một vài tiếng bầu cua này khi chơi thì anh em để cho người khoảng cách giữa bắt sóng giữa cái hột này khi chạm cái nước điện từ lô vào là 5 mét nha anh em nhá còn bây giờ thì mình chơi mình thử mình để cầm trên tay này đấy tiếng này máy báo cho biết mình biết làm về con lai đấy mở này lai này đấy, anh em nhìn thấy không chuẩn xác 100% luôn đấy anh em cố xem hết video thì mình sẽ đập luôn cái tô này bằng cái búa này nhá đấy để sau 3 đến 5 giây máy sẽ báo đấy máy trả kết quả cho mình là gà khẳng định với anh em luôn là gà trước khi mở bát nó nói thằng gà luôn này gà này đây, anh em nhìn này đấy hàng nó chuẩn chỉnh 100% đấy đánh này đây bán này về tôm anh em nhá lập luôn tôm này mở cho anh em này tôm này đấy, anh em thấy hàng chuẩn chỉ chưa không chơi cái hàng này thì không chơi hàng gì hết đấy đây là cái công nghệ bịp mới nhất năm nay anh em cứ lắc mạnh lên ok máy trả kết quả cho mình là con like đặt 50 triệu con like đây anh em nhìn thấy chưa hột là hoàn toàn không tang anh em đi chỉ cần chạm tay vào hột đấy. máy báo rung báo cho mình biết là về bầu đặt 50 triệu bầu đấy, anh em nhìn này hàng chuẩn xác 100 phần trăm luôn anh em đánh 100 tiếng thì nó chuẩn gặp 100 anh em nhá đấy. tiếp tục về bầu máy báo tiếp tục về bầu đấy anh em thấy chưa đánh kỷ niệm cho anh em tiếng cuối anh em các bạn em mới ok like mở ra anh em xem đấy thì bây giờ tôi sẽ cắt tất cả cái hột này ra Đây, tôi sẽ cắt tắt cái bộ này đi tắt cái thiết bị và dung này đi này rồi và tôi sẽ cắt tất cả hột ra anh em lưu ý cho mình để cái này dùng pin nhá anh em sạc bình thường nhưng mà chiếc điện thoại bình thường nhá đây hột hột không tang này hột xốp này đây, anh em nhìn này đây Đấy, anh em hộp dưới hộp sốt được hết anh em nhá chơi là hộp sốt dưới được hết anh em đi chơi anh em sử dụng cái đồ này là chơi tuyệt đối an toàn đánh xong không phải trả lại tiền bố quăng nào à Đấy. cái video tiếp theo thì mình à, sẽ dọn cái đồ này đi và mình sẽ giới thiệu đến anh em cách chơi bộ môn tài xỉu sử dụng cái điện tử nalo này như nào chưa đấy thì anh em cố theo thêm cái video tiếp theo mình sẽ dọn và mình sẽ đánh luôn cái video ờ, bầu cua ở à, cái tài xỉu bịp hoàn toàn không tang anh em xem trước cái video này nha đây hồ là không tang 100 trăm này mình sẽ đập luôn cái cái này ra này tô này không có gì này tô nhựa tô mica này Đấy không có gì luôn này không phải tô xanh cô công chuyện để làm châm là không hít này đấy tiếp theo đến cái tô nhá đấy. đi đít nó hoàn toàn xanh chín anh em này đấy, nếu mà là tô camera thì nó sẽ là dây dựa lằng nhằng ở bên trong anh em thấy chưa rồi cái video tiếp theo này mình sẽ giới thiệu anh em cái bộ môn đó là tài xỉu bịp lướt điện từ alo anh em xem tiếp video này mình sẽ nối thông vào sọc bên sau và tiếp theo đó là cái máy đánh bài rồi hack game bầu cua tài xỉu đấy video đây là cái video tổng hợp bên mình anh em cố xem dõi video đăng ký kênh ủng hộ kênh để mà xem những video mới nhất bên mình cảm ơn anh em xem video ờ, chào anh em cái video tiếp theo của video bầu cua thì mình sẽ giới thiệu anh em cái bộ môn là tài xỉu bịp nước điện từ lalo thì khi chơi đến bất kỳ sòng suối lạ nào à, tất cả là hột của người ta này Ờ, nắp của người ta này Đấy, ờ, dĩa của người ta là anh em đều thành những trăm trăm anh em chỉ cần sử dụng cái chai nước điện từ lalo này bên mình chai nước điện từ lalo này là không mùi không máu không vị đến xong dưới lạ anh em mình chạm tay vào hột tài xỉu anh em chống vào cái nước vào đây này chạm tay vào tài xỉu là anh em biết trước được về tài hay về xỉu đấy thì bây giờ mình sẽ thử cho anh em nhá cái đầu tiên thường thường đi chơi đến dòng dưới chơi á là người hay thử nước muối để chứng minh cho anh em là hột này là hột không tăng xanh chín thì mình sẽ bỏ nước muối đấy hột là hột lỗi đây anh em nhìn lỗi 100 trăm này đây là muối mình vừa pha này đấy. thường thường là anh em hay thủ nước muối đấy để mình chứng tỏ cho em anh em thấy là đồ là xanh chín 100 trăm nhưng em vẫn giành thắng hột ai cũng được nắp ai cũng được dĩa ai cũng được đấy bây giờ mình sẽ lấy bao hột bất kỳ nhá mấy bao hột đồng đều nhau đi đấy. cho vào cái khăn này anh em phải lau sạch đi Đấy. màu xanh chín luôn này lau khô nhá đây hột thì hột nào cũng được 12 ly đây là cả 12 ly và 13 ly này lẫn lộn nhau này đấy, anh em lau khô đi này thì thường thường người ta hay thử nước muối xong là anh người ta hay thử thử đèn flash đấy mình bỏ cái nước muối ra đây đấy thử đèn flash nhá thì bây giờ mình sẽ thử đèn flash cho anh em một là trong veo luôn đấy một hột này trong veo luôn này hai hột này đấy là hột là cũng xanh chín luôn tất cả là những nước muối nổi rồi thì, thì gần như 100 trăm là số xanh chín rồi đấy thường sau tiếp theo là cái cục hít mình tắt đèn này người ta thích thử cục hít anh em nhé đây cái làm châm nếu mà là hột công chuyện nó sẽ dính vào đấy đây không đây là hột bình thường này đấy và nó thử thử đến nó thử cái đây làm châm để hít rất mạnh và nó sẽ thử đến là thử cái đĩa này đúng không đĩa mà làm châm hít là cũng là đĩa công chuyện và cái lắp này các bạn đấy đây là lắp xanh chín đây là đồ đạc là tất cả là xanh chín này thì bây giờ mình sẽ lắc cho anh em này thì đầu tiên đến sân chơi lại anh em liền lấy một chút nước lạnh lên từ lalo này rồi anh em chạm vào tay như này đó anh em để trong người nhá thì khi chạm vào tay á anh em để trên tay này lắp chặt lại lắp chặt lại và để trong người nó sẽ khí khí không ảnh hưởng đến cái cái máy này cả thì anh em chạm một tài xỉu đó đây mình chạm một tài xỉu này một này hồ này hai hồ này mình dài dạo và kiểm tra hồ này ba hồ này thì nó xong khi anh em chạm vào mà người ta có lau đi thì tất cả cái thuốc đang ngấm lên cái hõm mõm này rồi là anh em vẫn đánh bình thường và bây giờ mình sẽ bật cái thiết bị báo dung này lên đấy mình sẽ bật cái thiết bị báo dung này lên thì anh em chơi cứ có tài thì nó rung dài mà xỉu rung ngắn đấy chờ lúc thuốc nó ngấm thì anh em đánh đây mình sẽ cầm trên tay này còn khoảng cách giữa cái máy thiết bị báo dung này và hộp này là 3 mét đổ lại anh em chơi thoải mái luôn đấy bây giờ mình sẽ đánh anh em xem nhé đấy mình khẳng định anh em luôn là tiếng này là tài luôn một trăm trăm máy rung rất dài thiết bị báo rung rung báo rung rất dài tài mở ra này anh em nhìn năm bốn một tài đấy, 11 điểm của tài anh em nhìn chưa tiếp tục này anh em cứ lắc mạnh thoải mái nhá xỉu anh em nhá tiếng này xỉu mình mở ra này xỉu này đấy à, ván trước mình nhầm này là năm bốn hai nói nhầm nhìn năm bốn hai một điểm là, là là xỉu là tài anh em nhá đây xỉu này tiếp tục lắc anh em này em lắc mạnh thoải mái nhá tiếng này máy rung rất dài nhịp rung rất dài tài mở ra này anh em nhìn không sáu ba hai tài tiếp tục này lắc anh em vài tiếng này tiếng này máy rung rất là ngắn xỉu mở ra này đấy năm bốn một này xỉu này tiếp tục xỉu máy rung dịp rất nhanh xỉu xỉu này mở này tiếp tục này tiếng này tài 100 trăm này có bao tiền là tất tài này mở cho anh em xem này tài này Đấy. thì bây giờ mình sẽ để cái thiết nó rung này ra đây để cho anh em cảm nhận nó rung như nào còn mình để cho người nó không mà biết được đấy mình lắc luôn này rồi khẳng định em nó tiếng tài này mở ra này đấy 11 điểm tiếp tục này rung ngắn là xỉu anh em mở này đấy anh em thấy độ chuẩn xác chưa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 1324 Chắc chắn là nhà thứ 1 rồi 3, 2, 4 1324 anh em nhìn này 1 là 6 điểm này 3 này 35 này 24 này Đấy 2 này 2 này chỉ có 3 này 4 này 4 là không điểm này Đấy liêng này Đấy hàng hóa là dòng chỉ máy báo siêu nhanh luôn đấy